Kính chào quý vị, nếu quý vị đang tìm một địa điểm để đi chơi và chụp ảnh vào những dịp đầu xuân mới như thế này thì Hoa đẹp Sơn La là một địa điểm vô cùng lý tưởng. À, không chỉ có hàng trăm loại hoa muôn màu rực rỡ, nơi đây còn có những không gian kiến trúc vô cùng độc đáo và thơ mộng mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Vườn hoa đẹp Sơn La tọa lạc trên vùng đất rộng hơn 5.000 m2 thuộc địa phận bản Mé Ban, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La. Đây là địa điểm vui chơi trải nghiệm khá mới mẻ, tuy mới đi vào hoạt động chưa đầy một tháng, nhưng với khung cảnh ngàn hoa rực rỡ cùng những không gian kiến trúc độc đáo, hoa đẹp Sơn La đã nhanh chóng tạo được ấn tượng với du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Chào chị ạ, à, xuất phát từ ý tưởng nào mà mình lại xây dựng nên à, vườn hoa đẹp Sơn La? Vâng, à, à, để tập hợp lại một nhóm những người có chung một đam mê ý tưởng thì là chúng tôi đã xây dựng nên một cái khu hợp tác xã và tiến tới là xây dựng một khu du lịch dành cho mọi lứa tuổi tại thành phố Sơn La. À, ngoài hoa ra thì uh, tại đây thì còn có những không gian kiến trúc nào độc đáo ạ? Vâng, ờ, ngoài dịch vụ ờ, ờ, khách có thể ngắm cây cảnh hoa thì bên chúng tôi còn xây dựng nên một cái cầu thang để cho giới trẻ cũng như là mọi lứa tuổi có cái điểm check-in nổi bật và đẹp nhất tại thành phố. Điểm nhấn tạo nên sức hút của hoa đẹp Sơn La là ngay khi bước vào cổng chính, du khách đã có cảm giác được hòa mình giữa một rừng hoa ngập tràn màu sắc, xen lẫn trong vườn hoa là các không gian kiến trúc lý tưởng cho việc chụp ảnh như sàn tre, cầu thang lên trời, cổng trong chóng, ao cá cảnh, tường hoa, hòn non bộ và những suýt đu cho du khách nghỉ chân. Không gian được bố trí sắp đặt phù hợp, luôn ngập tràn màu sắc của rất nhiều loài hoa đua nở bốn mùa. Hai vợ chồng tôi có đưa nhau đến đây để chụp ảnh lưu lại những cái kỷ niệm. À, tôi đến vườn hoa này tôi cảm thấy ờ, vườn hoa khung cảnh của nó rất là đẹp và lãng mạn. Nếu có cơ hội thì tôi cũng ờ, sẽ quay lại đây và tôi còn rủ thêm cả bạn bè tôi và người thân tôi đến đây để ờ, tham quan và chụp hình lưu lại những cái kỷ niệm tại nơi này. Trong những ngày đầu xuân, du khách thả bộ theo các con đường hoa tại vườn hoa đẹp Sơn La sẽ được chiêm ngưỡng những mảng hoa lớn và tạo hình đáng yêu như hình trái tim, hình tròn, bông hoa khổng lồ, Bên cạnh việc tham quan vãn cảnh, du khách còn có thể nghỉ chân trong những góc không gian trang nhã và hiện đại với những dịch vụ giải khát hoặc đồ ăn nhẹ. Em thấy là đây một khu không gian rất là tuyệt vời đối với các bạn trẻ nhân dịp ngày 4 tháng 2. Mình có thể à, đi lên các cái khu vườn có hình trái tim hoặc là các cái câu cây cầu tình yêu của mình thì mình có thể chụp ảnh uh, check in cùng nhau. Em nghĩ đây là một đội đây là một địa điểm mà rất là lý tưởng đối với các cặp đôi, đặc biệt là cặp đôi yêu nhau. Mỗi ngày, Hoa đẹp Sơn La đón trên 500 lượt khách tham quan. Khi sắc xuân vẫn đang tràn ngập khắp đất trời, có lẽ sẽ chẳng còn điều gì thú vị hơn khi được tận hưởng cảm giác sống hòa mình giữa thiên nhiên, cùng gia đình và người thân lưu lại những khoảnh khắc đẹp với cỏ hoa vạn vật.